Sợ cái gì mà mình không chết là thì nên sợ còn phải chết mà tại sao lại sợ nó Mà chính cái sợ này đem tới cái Cái đau khổ cho chúng ta Chúng ta chống đối là cái gì là đau khổ Mà khi chúng ta tìm hiểu cho rõ ràng vấn đề chết rồi Thì không có gì đâu mà phải sợ Nó là điều dĩ nhiên phải vậy Nhưng mà tại vì mình không hiểu nó Chính cái ngu si không hiểu này làm cho mình đau khổ Làm cho mình sợ sợ khi đã, đã hiểu rằng là không còn sợ cái gì hết thành ra tôi muốn quý bà ở đây là nghe mấy ông quý bà đừng bao giờ sợ chết mà muốn đừng sợ chết là phải hiểu rõ cái chết và mình có thể điều khiển cái chết à, chết đầu thai vào cảnh giới nào mình muốn cảnh giới nào mình đi vào cảnh giới đó phải làm như vậy tặng quý vị có thể muốn đầu thai vào cõi phật đà chúng ta đầu thai được đầu thai ngay bây giờ và tại đây mà nếu mấy giờ tại đây mà không biết được cái đó không đầu thai được thì chết không đầu thai về khỏi phật không dẫn sanh về khỏi phật được nhưng cái đó không phải là đạo phật <laughs> đạo phật là chấm dứt đầu thai chứ không phải đầu thai theo ý muốn tôi muốn sanh về cõi trời thì tôi tu bằng cách là đè nén thăng qua tôi giữ giới năm giới cho kỹ tôi niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi cần niệm phật nữa tôi đầu thai theo ý muốn cái định lực tôi mạnh tôi có thể đầu thai nhưng mà không về cõi phật được chỉ về cõi trời thôi đây là đầu thai thứ ý muốn còn đạo phật mà khi tôi hiểu rõ cái diễn biến của năm quẩn rồi tôi đừng dính mắt vào đó thì tôi không đầu thai vào đâu hết tôi muốn đầu thai vào đâu đầu thai mà tôi không muốn cũng được bởi vì tôi không dính mắt nữa tôi không có ghiền cái gì hết nếu mà tôi nô lệ một cái gì tôi phải đầu thai về đó nô lệ ghiền là cái gì mà ông bà biết không có nhiều thứ ghiền nên đây người nam thì ghiền nhiều á ở đây có ai ghiền thuốc không có ai ghiền rượu không có ai ghiền cà phê không cái này thì nam nữ chắc có hết mấy bà mấy cô thì thấy cà phê cũng không tránh còn thuốc thì không có không? mỗi lần thì mấy cô có trầu nhưng giờ tôi thấy người nữ ít có ăn trầu nhưng mà cà phê thì tôi thấy người nữ nhiều quá uống thì uống mà đừng có ghiền tôi dùng chữ ghiền ghiền nghĩa là sao nghĩa là tới cử một ngày hai cử ba cử mà không có thì sao quậy chúng ta dùng chữ quậy quậy tức là phá nhà phá cửa đánh vợ đánh con thì cái đó kêu là kêu là sân hãy no thì mất ngon mà giận thì sao mất khôn mất hôn thì đi đâu đi xuống ngạ quỷ đi xuống xuống sanh đậm độc chui đó vậy thì phải bỏ cái ghiền bây giờ muốn đầu thai làm người làm trời làm phật hay là làm chó làm ma quỷ mà ai làm cho mình đầu thai à, chính mình thôi Hãy mình có tâm chó thì đầu thai làm chó Linh hồn chó thì đầu thai làm chó Mà cái thể xác này không ăn thua gì hết Ông Phật cũng mang thể xác như mang mấy bài nhưng mà linh hồn ngài là linh hồn phật còn mình đó là thân người mà linh hồn người nhưng bây giờ có tu hay không nếu tu rồi linh hồn trời Nhà trời rồi giải đi mang sắc thân người Mang sắc thân trời Đẹp đẽ có hào quang Nhưng mà hết phước rồi sống một ngàn tuổi Một tỷ tuổi rồi cũng phải Phải chết Chỉ có Phật mới là không chết Nhưng mà chúng ta không đủ khả năng về khỏi Phật thì hỏi sao phải nhờ a di đà tiếp dẫn thì nó giống hệt bây giờ quý vị nào ở ngoài đời tôi nói thí dụ bây giờ phật thích ca còn sống tôi nói ví dụ thôi ngài mở cái giáo hội của ngài thì quý vị vô giáo hội đó chắc chắn quý vị phải thành thánh nhập lưu nhất dẫn lai bất lai a lãng chấm dứt đầu thai nhưng mà ở ngoài đời mấy vị khó khó mà thành thánh được Tại sao vậy? Tại vì bốn phận trách nhiều quá Bị tại vì bởi không thể tu được Còn vô giáo hội quý vị không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con Không có gì hết mà có tất cả như tôi nói hồi nãy Thành ra rất rảnh rang Rồi có Phật chỉ con đường cho mình tu Ngài là có người hướng dẫn, Ngài là có người Cái ngọn đèn soi sáng cho mình Mình theo đó mình tu, mà đắc thánh quả Thành ra vào giáo hội rất là dễ đắc Chúng ta nhớ thời Đức Phật khi Ngài tịch chục vị đều là thánh nhân hết Đều là thánh nhân hết Mà hôm nay không còn giáo hội nữa Thành ra một ngày một xuống, một ngày một xuống Không ai, chúng ta là con rắn mất đầu Thành ra Đức Phật Thích Ca mới tội nghiệp Biết rằng cách Phật hai ngàn mấy trăm năm rồi Thì cái mạt Pháp này đi xuống thánh nhân thì đi hết rồi còn lại lục lục hoàn tình như chúng ta thôi những người mù với người đuôi không rồi mới dẫn nhau người mù thì dắt người đuôi đi tôi là người mù tôi dẫn một, một đám người mù đuôi này theo quờ hoảng đi tìm phật tánh thì đức phật nó không tìm được đâu người đuôi mà làm sao thấy được phật tánh nhưng mà tìm cõi trời thì dễ cõi trời chỉ dần nhất niệm thôi rồi bây giờ mẹ nói thôi sao các con tu làm sao được nhất niệm Thay vì sanh về cõi trời các con cứ tha thiết chí thành Thành kính nhờ Phật A-di-đà tiếp dẫn cho Cái giáo hội Phật A-di-đà vẫn còn Thì nếu các con thành kính mà các con nhất niệm rồi Thì Ngài sẽ tiếp dẫn trong 48 lời nguyện của Ngài Mà Ngài đã thề nguyện rồi mà nếu không tiếp dẫn thì Ngài nói dối, nói dối. Phật không bao giờ nói dối Thành ra chúng ta rất may mắn Phật Thích Ca giới thiệu là các con chỉ cần nhất niệm thôi Và phát nguyện nữa thì 100 người giảng sanh hết 100 người Mà nếu giảng sanh vào giáo hội Phật A-di-đà rồi thì 100 người thành Như Lai hết 100 Đó là trong 48 lời nguyện Thành ra chúng ta may mắn là không cần phải vô niệm Không cần phải đắc quả nhập lưu nhất giảng lai bất lai thánh quả Mà chúng ta chỉ người trời Mà người trời sanh về cõi trời mà hưởng hết phước thì sao trở lại bốn đường án bây giờ chúng ta chỉ cần phát nguyện một cái nữa thì đức phật a di đà sẵn sàng hiện ra đưa cái bông sen thì cái nhớ nghĩ tưởng chúng ta nhập vào trong đó thế là xong chúng ta đi tới quả như lai nhưng như thế nào là nhất niệm nhất niệm là tính tinh sâu nguyện thiết thành chiên tinh sâu có nghĩa là nhất niệm nguyện thiết là nguyện một cách trí thành tha thiết chẳng sanh, còn cái hành là phụ thôi nếu hành mà 8 trên 24 thì hạ sanh à, 16 trên 4 là trung sanh 24 trên 24 là thượng sanh không cần phải 24 trên 4 6 trên 8 trên 24 cũng được nhưng mà tin phải cho sâu tức là phải nhất niệm tạp niệm là không giảng sanh và phải phát nguyện một cách trí thành tha thiết vậy thì nhất niệm đó theo cái di thức đó, cái tâm đó, thì chúng ta phải qua tới ba lớp ban đầu niệm nam mô a di đà phật một nam mô a di đà phật hai nam mô phật ba mới tới ba nó nghĩ cái khác rồi thì phải kéo trở lại không đến bốn mà đến một trở lại nam mô phật một nam mô phật hai mới tới hai nghĩ cái khác rồi nó nghĩ tới ngày mai đi đám dỗ thì tập niệm rồi đấy thì thay vì đè nó mình trở lại nam mô phật một lại Nam mô Phật 1, 2, 3, 4 Mới tới 4 là nhớ ngày mai phải dẫn con đi đóng tiền học Thì tạp niệm nữa rồi trở lại một lại Tới chừng nào từ 1 tới 10 mà không nghĩ gì hết Chỉ nghĩ tới câu niệm Phật hoặc nghĩ tới Phật A-di-đà thôi Thì chúng ta làm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ một trăm thứ một ngàn mà nó không nghĩ gì hết thì tạm xong tôi dùng chữ tạm chứ nếu kéo dài thỉnh thoảng nó cũng không dùng nhưng mà nó quá lâu rồi thì tạm xong thì chúng ta tới giai đoạn thứ hai là niệm phật khỏi đếm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật cứ liên tục hoài thì trong kinh nói giống như mình chăn trâu vậy cái tư tưởng của mình đó nó phóng như con trâu quang rồi đó thì không chăn nó tôi ngồi đây tôi giảng pháp mà tôi nhớ tới tịnh xá đó là tập tôi ngồi đây tâm tôi ở đây tôi giảng pháp ở đây thì đó là nhất niệm mà phải liên tục hoài thành ra ban đầu đó rất khó nhất niệm chúng ta ở ngoài bị tại vì bởi bổn phận trách nhiệm nhiều quá nào là cha mẹ mình nào là con cái mình nào là bên chồng nào là bên vợ nào là xã hội nào là bạn bè đủ thứ hết trơn thì ngồi xuống là nó quay lại mà không những ngay bây giờ mà hôm qua hôm kia một năm trước mà kiếp trước nữa thành ra vấn đề nhất niệm rất là khó thì chúng ta tu cũng vậy Nha, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 mà được 100 tiếng, 1 ngàn tiếng mà nó không phóng tạm được. Bây giờ niệm Phật khỏi đếm. Nhưng mà theo dõi nó, hãy nó có phóng nó, nhảy tới chụp lại, dùng từ một tới 10 kéo nó trở lại. Một hai lần thôi rồi trở buông bỏ, theo dõi nó. Thì cái này chưa gọi là nhất niệm còn tranh đấu giữa tạp niệm và nhất niệm chưa nhất niệm chưa chắc giảng sanh cái này mai rủi thôi bởi vấn đề chết của chúng ta đó là sao mấy ông bà biết không do cái niệm cuối cùng kêu là cận tử nghiệp tôi bệnh tôi nằm đó tôi hít vô thở ra hít vô thở ra mà khi tôi hít vô mà tôi không thở ra rồi kêu là gì là chết mà cái giờ phút mà hít vô không thở ra mà tôi nhớ tới phật thất tôi nhớ niệm phật lập tức về khỏi phật nhưng mà cái giờ hít vô không thở ra giờ hấp hối tắt thở cuối cùng mà tôi nhớ tới tiện ác trong cuộc sống tôi bị cuộc sống mình làm đủ thứ hết có thể tôi nhớ tôi hồi nhỏ tôi đi học tôi vô trong vườn cây người ta tôi ăn cắp ổi phá xoài người ta nó hiện ra tắt thở lúc đó bốn đường ác người ta thấy ghê như vậy còn bây giờ cái giờ tắt thở cuối cùng tôi nhớ tới đi quỷ lão sanh về cõi trời thành ra cái niệm cuối cùng quyết định cho vấn đề đầu thai quyết định vấn đề ông thai thành ra như vậy là chưa nhất niệm thành ra lúc này cái ban hộ niệm rất là quan trọng mà quan trọng không bằng người nhắc nhắc niệm tức là con cái trong gia đình ngồi gần mẹ ơi mẹ mẹ có niệm phật hay không nếu mẹ có mẹ mỉm cười cho con biết mà nếu mẹ mà mỉm cười rồi tắt thở là giảng sanh và giảng sanh là thương phẩm bởi lúc đó cái thân người mẹ không phải là của mẹ nữa mà phân nửa của phật a di đà của hào quang phật a di đà chiếu tức là ngài tiếp dẫn đấy mà bà niệm phật rất là định lực rất mạnh hễ mạnh thì hào quang chiếu mạnh mà niệm phật vừa vừa thì hào quang chiếu vừa vừa mà niệm phật mà cái nhất niệm yếu thì hào quang nói yếu thành ra thấy mẹ mình mỉm cười là biết là bà sanh về thượng sanh còn nếu mà bà không mỉm cười được đó mẹ không được thì mẹ gật đầu cho con biết thì là trung sanh cái định lực của bà vừa vừa thôi còn mà bà gật đầu không nổi nữa thì bà chớp mắt rồi bà đi chết thì hạ sanh còn bà mê man hên xui hên xui nếu bà nghĩ tới điều ác bốn đường ác bà nghĩ tới điều thiện bà tắt thở bốn đường thiện bà nghĩ tới phật thất nhớ phượng thật phát nguyện về cõi phật Thành ra chúng ta đừng để người chết hên xui Mà luôn luôn phải thỉnh cái ban hộ niệm về Trong lúc mẹ mình hấp hối Và nhất là con cái gia đình người nào khôn khéo Tôi dùng chữ khôn khéo Tức là người này phải thông minh Phải hiểu cái vấn đề giảng sạch Để mà gần gũi mẹ Mẹ nhờ cái từ lực của mình Cái nhân điện của mình Nhất là được các nhà sư có đức Các sư cô có đức thì quý vô cùng còn không có thì người thân gia đình người nào mà khôn khéo nhất người mẹ mình mến nhất gần đó để nhắc nhở mẹ thì hãy bà tỉnh táo bà chết rồi là cái bảo bảo đảm giảng sanh nếu mỉm cười là thượng sanh gạt đầu là trung sanh chớp mắt là hạ sanh còn muốn coi cho chắc giảng sanh nữa đó thì sau khi bà mất rồi muốn biết thật sự nữa để tám tiếng như tôi nói hồi nãy khi chết rồi mắt, tai, mũi, lưỡi chết hết Còn dây thần kinh, thị giác, thính giác, xúc giác, khứ giác, nhị giác tám tiếng mới đứt Mấy vị biết dây thần kinh rồi phải không? Thì tám tiếng đồng hồ mới mất cảm giác Còn trong tám tiếng nó vẫn còn sống Thành ra khi tám tiếng rồi mà các dây thần kinh này đứt hết Chưa tới 8 tiếng mà 8 tiếng rồi mà đứt hết thì tay chân nó cứng ngắc mấy đạo tỳ nói lợi nói liệm nói la trời nó trách thì sao mà mà chết mà không để chung liền mà để tới quá 8 tiếng thành ra hồi chết đừng đi coi thầy để 8 tiếng hả coi thầy tôi nói là tôi bảo đảm tôi chịu trách nhiệm à, thầy nói là để 10 tiếng 20 tiếng càng tốt còn nếu thầy nói để 2 tiếng thì mình để tới 8 tiếng rồi bởi vì hai tiếng dây thần kinh chưa đứt đụng tới sát bà mẹ mình có thể nhức nhối nhức nhối mà nổi sân nổi sân là sân xuất sân còn những người có tu định lực mạnh thì ta không nhất đâu Nha, mà định lực mạnh thì ta giảng sanh rồi nó thành ra để 8 tiếng mà tay chân vẫn mềm ùi Để 10 tiếng, 20 tiếng mà tay chân vẫn mềm như lúc còn sống Thì đây là giảng sanh Đây là có hào quang y đà chiếu vào cái thể xác của bà Còn nếu thể xác của bà không thì 5 phút, 10 phút là cứng ngắc như khúc củi <laughs> Chúng ta nên nhớ ở đó cái đó là trong di thức giảng rất rộng thành ra chúng ta muốn biết mẹ mình giảng sanh không coi hai cái một là trước khi chết tỉnh táo tỉnh táo mà mỉm cười gật đầu hay chớp mắt rồi để 8 tiếng bà vẫn mềm ùi 10 tiếng 20 tiếng càng tốt nhưng mà năm sau dưới 8 tiếng là không nên nó, nó chia thần kinh nó chưa đứt rồi muốn coi chắc chắn hơn nữa thì cái chết gờ trong sâu thân Đảnh thánh nhãn sanh tiên nhân tâm ngại quỷ phúc Ở trên đầu này đó là sanh về bậc thánh Nghĩa là trong mình mình có sáu bóng đèn tất cả Kể luôn cái mặt nữa là bảy bóng Thì nếu cái bóng trên này mà còn chót có thể Tất cả đều đứt hết bóng trên này còn chót Đó là bậc thánh sanh về trung phẩm Phương tiện hữu dư chứ không phải phàm thánh Còn nếu cái trán này mà còn nóng Thì hạ phẩm thượng sanh còn cái lỗ mũi cái mặt này còn nóng là hạ phẩm trung sanh còn cái ngực còn nóng đó thì đó đúng là sanh về cõi người đấy nhưng mà giảng sanh về cõi phật là hạ phẩm hạ sanh còn cái này là sanh về cõi trời sắc giới thì hạ phẩm trung sanh nếu có phát nguyện còn đây là cõi trời vô sắc tức là nếu phát nguyện thì giảng sanh và hạ phẩm thượng sanh đó là cách thức ở trong tịnh độ Thành ra vấn đề chết là vấn đề quyết định cho vấn đề thành như lai Hay là thành trời hay là xuống địa ngục Ngạ quỷ súc sanh là tùy ở cái giờ phút chó Nhưng mà nếu người này không có tu gì hết thì chịu thôi Không có niệm Phật, không có gì hết Và nhất là không hiểu biết giáo pháp gì hết Thì rất đau đớn cho người đó Còn có đi Phật thất như vậy mà có nghe giảng Có khi đi Phật thất mà không nghe giảng không gặp cái duyên Thì cần chết rồi mới chới giới Thành ra niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm là còn tập niệm chưa có giảng sanh Phải nhờ ban hội niệm, phải nhờ người nhắc niệm Còn tới giai đoạn thứ ba để tôi giảng coi hiểu không nhá Thì tôi giảng cái linh hồn hồi nãy đó Nó giống như cái dòng nước Còn cái xác thân nó là cái lượng sống Khi mình niệm Phật rồi đó mình tống cái cái chủng tử cái hột giống niệm Phật vô trong linh hồn mình mà trong linh hồn của chúng ta là một bãi chiến trường trong đó có chủng tử ác chủng tử thiện chủng tử vô ký không thiện không ác cuộc sống mà chúng ta đi ăn trộm ăn cắp chúng ta gạt người ta chúng ta sát sanh trộm cắp tà dâm thì chủng tử ác này nó quân tập vô trong đó một năm hai năm mười năm một kiếp hai kiếp mười kiếp vẫn còn y nguyên không mất như tôi nói hồi nãy một việc ác nhỏ cũng không mất một việc thiện nhỏ cũng không mất chúng ta để ngồi đây chúng ta để ý còn khi mình nhớ lại lúc 3 tuổi 5 tuổi nó vẫn hiện ra như thường nhưng khi mình tu hành mạnh đó thì mình đè nó xuống nó không hiện hay là mình quên đi mình làm ác quá nó mất đi mất những cái chủng tự thiện đi đó bây giờ mình mới niệm niệm phật chủng tử niệm phật vô trong đó đó giờ mình niệm phật một ngàn câu nó chủng tử ác 500 câu còn 500 câu niệm phật vô nó tiêu 300 còn 200 mai làm 200 nữa 400 mốt là 100 nữa 500 bữa nào mà không giữ giới kỹ thì vô ít lắm mà giữ giới kỹ nó vô nhiều rồi bữa kia nữa 300 nữa 800 bữa nọ 500 nữa 1 ngàn hai rồi từ từ tới 10 ngàn rồi 1 triệu rồi 1 tỷ rồi sao chủng tử niệm Phật nó tiêu diệt chủng tử ác lại rồi khi nó đầy ai lại ra mình rồi thì sao nó tràn ra thì mình ngồi xuống mà muốn niệm Phật thì trong linh hồn mình có tiếng niệm Phật ở trên không gian mấy ông bà đừng sợ đó là của mình số vốn của mình mình, mình ngồi xuống là nghe Nam Mô A Di Đà Phật thì biết là mình ai lại gia đã tràn rồi đấy lỗ tai mình luôn luôn nghe có tiếng niệm Phật dầu đi đứng ngồi nằm cũng có tiếng niệm Phật rồi mình nghe rồi mình tống trở nó đầy rồi nó tràn trở ra rồi mình tống nó lại tràn ra Bây giờ mình muốn tạp niệm cũng không tạp niệm được Muốn nghĩ cái gì cũng không được hết Cái linh hồn cái kêu là niệm Phật nhập tâm Nhập vô linh hồn mình rồi Thì cái linh hồn với cái tư tưởng Tư tưởng là vọng nha Có tác ý Còn linh hồn là không có tác ý Hồn nhiên trở ra nó đầy Hồn nhiên nó tràn ra Thì nó cái linh hồn mình không bao giờ mất Còn cái tư tưởng thì nó mất thành ra cái vọng tâm với cái vọng chân linh hồn là vừa chân vừa vọng hai cái giao lưu với nhau thì cái này gọi là nhất niệm bây giờ mấy ông bà muốn nghĩ tùm lum cũng không nghĩ được cái tư tưởng với cái linh hồn nó kháng khích với nhau nó tương ưng với nhau cái linh hồn tràn ra tiếng niệm phật hồn nhiên không có cố ý còn tư tưởng cố ý đóng linh hồn mà nó đầy rồi tống vô nó tràn ra tràn ra rồi tống nó tràn ra không có cái gì xen vô nữa hết thì cái này gọi là nhất niệm giờ hiểu nhất niệm chưa ở đây có ai nhất niệm chưa <laughs> niệm phật đếm từ một tới mười chưa nhất niệm niệm phật khỏi đếm chưa nhất niệm cần phải ban hộ niệm phải người nhắc nhở khỏi cần niệm phật vẫn có tiếng phật đây bảo đảm có ban hộ niệm cũng được mà không không được có người nhắc niệm cũng được mà không cũng được tôi sắp sửa chết tôi nói ai di đà dẫn con ngày ra liền bởi vì cái định lực của tôi cái cảm của tôi quá mạnh thì ngài phải ứng hiện mạnh ứng hiện liền lập tức thì ngài đưa bông sen là cái nhớ nghĩ tưởng tôi nhập vô đó rồi thế là tôi tắt thở thành ra cái nhớ phật nghĩ phật tưởng phật cái đó không bao giờ chết thì nó không chết nó mới về với phật còn cái xác thân thúi này nó bỏ lại đây làm sao nó về được ha, thành ra giờ làm cái gì làm luôn luôn nhớ tới cái tâm mình mình thấy mình nghe mình ngửi mình đi mình đứng mình nói đều là do cái linh hồn mà đạo phật kêu là cái tâm thành đã làm bất cái gì phải giữ lấy cái tâm này. mà cái tâm tha thiết trí thành thì người này trước sau cũng giảng giảng sanh thôi như vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi chúc cho Pháp hội chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới đều giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. tỏa thơm ngát trời xa hương cua từ bi trải rộng bao la con trở về đây vang tiếng niệm ngôi chùa đầm ấm thân thương ơi nét đẹp giữa đời vô thường mái ngói đỏ tươi vườn cây xanh mát hoa vàng chim lượn hót véo von phật ngự tòa sen hào quang chiếu tứ trung tu hành tình độ môn đại quan âm các đế tháp tổ sư thông tung dập bóng tựa hồ chân như chuông chùa vọng vang như thức tỉnh ai người còn mãi yêu linh quay trở về tay phật yên bình thơm ngát trời xa hương cua từ bi trải rộng bao la con trở về đây vang tiếng niệm ngôi chùa đầm ấm thân thương ơi nét đẹp giữa đời vô thường mai ngói đỏ tươi vườn cây xanh mát